thời đây rồi có hỏi thầy nói về nhân quả thầy như con gà là do nhân ác nó tạo thành con gà ừ. nhưng mà nãy thầy nói như chết hàng loạt đó cũng như là bắt hết một đống gà đẩy vô lửa đốt hoặc là thảy xuống hành thì trong khi nó chết hàng loạt như vậy thì nhân quả nó có thể trở thành con người được không hay là nó giải thích được con gà nữa thầy à, nó bị trong cái nhân ác của nó đó nó không phải tiếp tục gà nữa con cái nhân ác đó nó thải ra những cái từ trường khi mà nó bị diệt nó vậy đó nó chết những cái từ trường ác nó đau khổ vì cái quả mà quả khổ nó cũng như quả đắng rồi con biết nó con con gà nó bị quăng trong lửa đốt thì nó nóng nó la nó, nó sợ nó sợ hãi nó nó, nó thành ra cái từ trường nó phóng ra cái sự sợ hãi nó thành ra nhân quả của nó tiếp tục cho nên vì vậy mà tương ưng trong những cái, cái, cái tương ứng với thời tiết của vũ trụ không nó trở thành những cái, cái, cái, cái, cái lũ lụt bão tố nó trở thành sóng thần hay động đất không nó không thành là con gà nữa mà nó thành những cái khác không để tiêu diệt tiêu diệt những cái ác mà mình đang làm ác cho nên con thấy mình càng tiêu diệt nó luôn thì bắt đầu mình thấy thời tiết nó thay đổi sóng thần lũ lụt bão tố nó đủ loại hết con thấy không con gần đây con thấy ghê quá không à, tại vì ác quá mà trời ơi gà như vậy mà nó đem nó quăng nó đốt trong lửa nó đốt đống lửa vậy nó quăng vô gà nó là áo áo bị nóng nó trời ơi nó chết hàng loạt hàng loạt vậy là nó chuyển quả của nó nó không chuyển đâu con nó trả quả nữa nó trả quả được cái sự đau khổ của nó nó thành cái từ trường ác nó phóng sức lên không gian nó làm cho cái thời tiết nó thay đổi bắt đầu nó lũ lụt nó bão tố chỗ này chỗ kia thời tiết chỗ này hạn hán chỗ kia thì lũ lụt chỗ nọ thì sóng thần nó đủ loại chỗ nọ thì động đất nó làm đủ loại hết thì nó con người của mình bởi vì mình sống ác đó nó mới sanh ra những cái này. mình ăn thịt gà đó, nó mới sanh ra gà <laughs> mình ăn cá nó sanh ra cá cho nên nó đủ loại hết vì vậy cho nên nó từ đó những cái loài vật nó bị diệt đi nó tưởng là nó tạo quả chứ thật đang tả đó chính mình con người của mình làm ác mà nó thành những con gà để nó trả đó nó trả quả thì cái nhân ác nó đau khổ nó nó tạo thành cái nhân ác nữa cái quả ác nữa cho nên nó thành ra cái từ trường mà từ trường đó bây giờ nó nó không có sanh bởi vì ta diệt nó rồi mà nó đâu còn nó sanh được nữa nó đâu có còn nuôi trại gà vịt nữa nó sanh thì tức là nó thành một khác nữa nó thành cái môi trường sống khác nó ác hơn nữa nó tạo chúng ta hàng loạt rồi nó không sống thần nó không hưởng nó giết con người mà nó phải giết cõi loạt chúng sanh nữa nếu là giờ ví dụ như bây giờ con ở đây này mà sống thần nó vô đây thì con thấy toàn là heo dê gà vậy con nó lôi hết nó lôi con đi xuống biển hết nó cũng lôi tủ nó xuống hết chứ đâu phải giết con mình con đâu của cải tài sản người ta tiêu tan hết nhà cửa nó lôi xuống biển hết sống thần mà nó có nhiều con hiểu không động đất rồi nó sụp đổ nhà cửa con tan tành hết bây giờ con dán con rùng con dế gì ở trong cái khu vực con ở nó cũng tiêu chuột ừ, con vật gì cũng tiêu hết còn chết thì nó cũng chết hết chứ nó đâu phải nó biết con gì đâu ở đó là cái cái từ trường ác mà con nên như vậy mà à, con thấy nó đâu phải là con gà nó chết rồi nó thành con gà nữa đâu rồi nó thành cái từ trường ác nó còn rất nghiệt hơn bởi vì hồi nó chỉ chết nó la nó la nó đau khổ đó thì nó phóng xuất ra cái tường trường đau khổ không nên nó càng bị giết nữa con hiểu không à, cho nên mấy con cứ nghĩ nó tưởng là nó chính mình bây giờ ăn thịt gà này mình giết các tổ này đó tự nhiên từ trường của mình nó thành con gà mà bây giờ nó không có duyên nó họp để thành con gà nữa thì nó thành cái khác nó thành cái loại khác ác độc hơn nó cũng diệt mình trở lại à rồi bây giờ mình hết ăn gà rồi thì bây giờ mình ăn rau cải <laughs> bị gà không dám ăn thì nó nó từ từ nó nó, nó hiền thành tức là hết chút nó đỡ nó không có sự đau khổ la lối anh thầy nói riết rồi bò cũng điên rồi heo nó cũng cúng nữa rồi bắt đầu họ không dám ăn thịt bò thịt gà thịt heo hết thì buộc lòng họ phải ăn rau cải thôi chứ làm sao thì cái từ cái chỗ ác cực ác á, thì nó đi đến cái cực thiện chứ không có gì hết nhưng mà cái thiện mà phải bằng cái trí tuệ của chúng ta nó phải bảo vệ được cái cực thiện chứ còn không bằng trí tuệ từ cái thiện đó nó sẽ trở thành cái ác cái quy luật của nhân quả mà cho nên mình muốn vượt ra bằng cái tri kiến của mình cho nên hôm nay mấy con mới học mới học để cho mấy con vượt ra còn nếu mà không học thì nó cực thiện thì bắt đầu người ta ăn rau cải nhưng mà rau cải nó hiền lành rồi bắt đầu dạng vật nó sinh ra cái bắt đầu chốt ăn thịt nữa nó có tha đâu nó có biết thiện đâu thì nó thấy con vật đó ăn được là nó cứ bắt nó ăn chứ nó đâu có sao bởi vì nó lớn hơn nó có thể nó bắt con vật đó ăn được nó ăn nó, nó, nó là đầu bớt ác cho nên nó từ cái thiện nó đi đến cái ác từ cực ác nó diệt lại nó làm cho tiêu diệt cái những cái đó rồi bây giờ nó trở lại nó còn lại cái môi trường sống nó không vắng người đâu nó không vắng loài vật đâu rồi bắt đầu nó từng lượt lần lượt nó, nó thiện lại rồi bắt đầu nó, nó, đến, đến cực ác của nó chỉ có chúng ta tu mới thoát ra còn không tu thì không thoát chỉ có đạo phật là hướng dẫn chúng ta thoát ra được cái quy luật của nhân quả à, còn đây bây giờ các con còn hỏi thì gì thêm